Sina nước tinh khiết hương trái cây mới Thoảng dâu rừng Đầy phong cách Bật lên hương vị cuộc sống Aquafina Fruit Water Nước tinh khiết hương trái cây